ช่วงว่าไงมา nó rất là to giờ đã rất chiều muộn anh em ạ nên là chim rừng nó lấu với cả chim mồi nó bớt sung rồi rất là muộn tại mình cũng à, đang với quốc nên là hơi ồn anh em ạ anh em thông cảm nhé anh ơi này rộng rất là to Ok nha anh em, clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn Anh em ai kết con bổi này thì alo cho mình số điện thoại là 01692 885 188 nha anh em đừng nhắn tin nhé mình không trả lời đâu ạ ok chú bội này rất là đẹp khả năng ờ, hot trong lấy luộc của anh em Đây là mồi tara của mình nha Đây, hai cho buổi sáng